chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay là một chương trình đặc biệt vì nó sẽ lên sóng vào ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi. Chính vì thế, người chơi của chúng ta đều là các bạn thiếu nhi, không chỉ một mà hai bạn sẽ thi một lượt. Sau đây, tôi xin mời ra sân khấu hai bạn đầu tiên, bạn Đức Minh và bạn Khánh Thi. Xin mời hai bạn. Đây, còn đứng ở đây. Rồi bạn Khánh Thi đứng ở đây. Lần lượt Xin mời Đức Minh giới thiệu trước sau đến Khánh Thi. Con tên là Nguyễn Đức Minh và Năm nay con 11 tuổi, con đang học ở trường tiểu học Yên Hòa. Vâng. Đấy, chào rất chuyên nghiệp luôn. Vâng, tôi là Nguyễn Đức Minh, ờ, xin uh, vui vẻ gặp nữa quý vị. không? Ừ. Chào nghiêm chỉnh. Vâng, mời Khánh Thi. Con tên là Lê Khánh Thi, năm nay con cũng 11 tuổi giống bạn Đức Minh và con cũng học đang học trung trường với đại bạn Đức Minh ạ. À, hai bạn có cùng lớp không? Có. có. À, hai bạn có ngồi gần nhau không? Không ạ. Không ạ. Hai bạn có chơi thân với nhau không? À, à, một chút nữa chúng ta sẽ còn giao lưu với nhau nhiều và ngay sau đây thì à, chú xin mời hai bạn sẽ lên ghế nóng Thưa quý vị, qua đây chúng tôi cũng xin dành một lời cảm ơn tới ờ, đơn vị nắm bản quyền quốc tế của chương trình Ai là triệu phú đã rất tạo điều kiện cho chúng tôi để tổ chức được một chương trình đặc biệt như thế này. Bởi vì không nhiều format Ai là triệu phú trên thế giới có thể tổ chức một chương trình mà người chơi lại là các em nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên ờ, chú được dẫn một chương trình mà có hai người chơi và cộng cả hai người chơi lại mới có 22 tuổi. Ờ, cảm giác của các con lúc này như thế nào? Xin mời bạn Đức Minh. Ờ, chỉ có một từ là thấp thỏm ạ thấp thỏm. Còn bạn Khánh Thi? Con thấy hơi hồi hộp ạ. Hồi hộp. Chú thấy trong bản đăng ký là con có đề là con có sở trường là múa và chơi piano đúng không? Con sang um, bên Malaysia để con đi múa rồi ạ. Con được giải gì không? Con được giải nhì ạ. Được giải nhì. Wow. Còn uh, bạn Đức Minh là có một sở đoản là hay bị nổi nóng lúc mà làm cái gì đấy bị sai hay bị hỏng đúng không? Lúc nổi nóng trông mình sẽ như thế nào? lúc nổi nóng phần lớn là con không soi vào trong gương nên là con chả biết lúc đấy con như thế nào à tức là à? thi thoảng mình nổi nóng mình cũng quên không soi gương đúng không vâng. tại vì lúc ấy đang nóng thì ai người ta mất công đi soi gương làm gì <laughs> thế là thế nào lại à, rủ bạn khánh thi đến đây bởi vì ở lớp con thì con không ưa mấy bạn gái lắm ấy thì uh, duy nhất chỉ có mỗi một bạn này là con ưa bởi vì bạn ấy học giỏi nhất lớp à là... là một chiến lược uh, rất là tỉnh táo của đức minh ở lớp con ờ, con hay bị các bạn trêu là gì con lợn con bị trêu là một con lợn nhưng mà con thích nhưng mà phần lớn thì con là kiểu béo chú rất chia sẻ với con vì hồi chú đi học chú cũng bị bạn bè lớp trêu như thế vì chú cũng thuộc loại mũm mĩm à, khánh thi thì trong lớp bạn đức minh là người như thế nào con thấy bạn ấy giống một ông cụ non cả như một ông cụ non con có biết là bạn đức minh đã từng tham gia một chương trình là mặt trời bé con con có biết không không ạ thế à đấy hóa ra mình nổi tiếng từ hồi 7 tuổi đến giờ mà đến năm mười một tuổi con không nghĩ mình nổi tiếng lắm đâu chẳng qua là à? hồi đấy kiểu con có một ờ, tầm 50 phần trăm sĩ diện à mươi phần trăm sĩ diện á vâng là như nào nghĩa là tất cả các tính khác của con nó chiếm 50 phần trăm và tính sĩ diện là nó chiếm 50 phần trăm Vâng. À, thưa quý vị, đến bây giờ tôi đã tin cái câu nói có một người nói rằng là trẻ con có thể hỏi những câu hoặc là nói những câu mà ngay những nhà thông thái nhất thế giới cũng không có thể trả lời được. Vâng, tôi uh, tin vào điều đấy tại vì từ nãy giờ nói chuyện với hai bạn là tôi thấy trên đầu tôi mọc khá nhiều dấu hỏi. Giống con trai chú ở nhà nói là có nhiều dấu hỏi to đùng ở trên đầu, các con có nhìn thấy không? Không ạ. Không con ạ. thấy tóc. Thấy mỗi tóc thôi à? Ok. À, và hôm nay các con đến với chương trình cùng với những người bạn đồng hành nào? Con thì con đi với mẹ con Vâng, còn con? Con đi với bà con ạ Vâng, à, xin uh, chào bà của bạn Khánh Thi và mẹ của bạn Đức Minh ạ à. Vâng, vì là một chương trình à, đặc biệt nên ngay cả người đồng hành với người chơi của chúng tôi cũng là những người thân trong gia đình. Theo như quan sát cá nhân của tôi thì uh, ví dụ như là ở nhà mà con đi thi thì uh, mẹ cháu lo lắm. Nên là không biết cảm xúc của bà và mẹ của hai bạn là như thế nào ạ? bà thì có cảm xúc thì rất là ủng hộ cháu thôi cũng không có phải lo lắng gì cả tại vì vâng. chơi để cho nó coi như các cháu coi như tiếp xúc rồi là trải nghiệm vâng. thế cho nên là thắng thua như thế nào thì bà thấy bình thường cho nên không thấy vâng. lo lắng vâng ạ cảm ơn bà thế là đỡ áp lực hẳn đấy vâng xin mời mẹ của đức minh ở nhà thì bố mẹ cháu cũng ờ, động viên cháu là con cứ thoải mái thôi không có vâng. gì là phải lo lắng quá vâng vâng, vâng ạ vâng. cảm ơn uh, hai người đồng hành và theo format của chương trình chúng ta sẽ có hai người chơi. Lát nữa khi các con được giải thưởng vì các con còn nhỏ quá, chưa đến tuổi để uh, trực tiếp là người nhận tiền nên người nhận tiền sẽ là phụ huynh của các con và giải thưởng do có hai người chơi nên giải thưởng sẽ được chia đôi. Hai bạn thân mến, sau đây ờ, chú sẽ thông qua với hai bạn về luật chơi của chương trình. Chắc các bạn cũng đã nắm rồi, nhưng mà chú vẫn phải thông qua đầy đủ. Chúng ta sẽ có tất cả là 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Đây là ba mốc mà chương trình luôn mong muốn hai bạn vượt qua. Các bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp là 50-50, gọi điện thoại cho các thầy cô giáo, đặc biệt chưa? Hỏi ý kiến uh, người thân trong gia đình đang ngồi trên khán đài. Và kể từ câu số 6 trở đi, các con sẽ có thêm một quyền, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự góp mặt của hai nhà thông thái, đó là nhà báo Trương Anh Ngọc và nhà báo Ngô Bá Lục. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào các anh ạ. chào mọi người. chào mọi người. Khánh Thi với cả Đức Minh ơi, lúc nãy à, chú với cả chú Bá Lục ngồi ngoài và nghe các cháu nói chuyện hay quá. Và nói chung là hai bạn thì đều đang rất là hồi hộp. Hồi hộp là mình chuẩn bị à, à, thi tham gia chương trình Ai là triệu phú hay là mình hồi hộp chuẩn bị là lên đến mốc thứ 15? Con có cảm giác như thế, con không biết tại sao ạ các con bình tĩnh nhá bình tĩnh tự tin nhá chiến thắng vâng. nhá cố lên cảm ơn các cháu dung thái ạ vâng. cố lên cố lên vâng. rồi các con đã sẵn sàng đến với câu hỏi đầu tiên chưa rồi ạ rồi thưa quý vị khi hai người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những ai là triệu phú xin mời câu hỏi đầu tiên Cầu gì chỉ mọc sau mưa, lung linh bảy sắc, bắc vừa tới mây. Cầu hôn cầu chi cầu vông hay là cầu cả mời hai con phương án của con là c cầu vồng c cầu vồng hoàn toàn chính xác chúc mừng hai con xin mời câu hỏi số 2 từ nào sau đây viết đúng chính tả ái chà hiện thực tiếng việt sôi sục sôi sục sôi sục hay là sôi sục Mời các con Con nghĩ là B ạ Vậy đáp án của con là gì? B ạ Đáp án của con là B Sôi sục Con uh, giữ tay lên tim này là để cho đỡ hồi hộp hay là con giữ cái hoa văn của cái áo? Để đỡ hồi hộp thôi Đỡ chứ, hồi hộp Chứ vâng. hoa văn của cái áo đối với à, con thì à, đâu là okay, đâu phải là okay. cái gì đâu ạ à? Thế là con là đâu con giữ ở đâu cho đỡ hồi hộp Đấy là bên phải mà tim bên trái ông ạ à. Đấy rồi rồi Nào hồi hộp này Đáp án B sôi sục Hoàn toàn chính xác Chúc mừng hai con <laughs> Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo Đồ chơi nào không xuất hiện trong bài hát Tạm biệt búp bê phổ thơ của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn Thỏ trắng Búp bê Gấu Misa Hay là chó nâu Xin mời các con chó vâng nâu ạ. chó nâu phương án D hoàn toàn chính xác chúc mừng các con các con thấy không đơn giản mà vâng chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo khi di chuyển nhanh con vật nào thường nhảy vọt với hai chân sau kangaroo gấu ngựa gà <laughs> hay là kangaroo con thì con đã có đáp án ngay từ đầu bởi vì con nghĩ là kiểu gì con đấy thì cũng có ở trong cái cái câu này mà nên là con sẽ chọn phương án D kangaroo ạ phương án lựa chọn của con là là D ạ D kangaroo phương án D là phương án hoàn toàn chính xác chúc mừng hai con rồi rất nhanh xin mời câu hỏi số 5 có dung. quá Chuông Khánh còn chẳng ăn ai nữa là mảnh chính vứt ngoài bờ tre là câu nói của nhân vật nào trong truyện Tấm Cám? Dì ghẻ, Tấm, Bà Lão hay là nhà vua? À nhá, ừ, ừ dì ghẻ Bởi vì tôi nghĩ nhà vua trong truyện Tấm Cám tốt mà, khá tốt bụng mà. Nhà vua ừ. khá tốt bụng đúng không? Vâng. Đáp án của con là A, dì ghẻ ạ. Dì ghẻ. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng các con. sao thế sau năm cầu đầu con uh, cảm thấy có rút ra kinh nghiệm gì không có ạ đó là gì lạc quan ạ lạc quan tốt khánh thi con thì con thấy là cũng giống bạn Đức Minh ạ Đúng rồi, chú nghĩ như này Đằng nào câu hỏi nó cũng thế Khó hay dễ thì nó cũng thế Nhưng mà chỉ cần chúng ta lạc quan thôi Thì chúng ta tự nhiên lại nhẹ nhàng hơn Đầu óc lại thanh thoát hơn Chúng ta sẽ nghĩ được ra câu trả lời đúng uh, tốt hơn ừ. Đồng ý không ạ? Vâng Như vậy là hai bạn đã vượt qua được mốc câu hỏi số 5 Mốc quan trọng đầu tiên của chương trình Phần thưởng của hai bạn bây giờ là 2 triệu Tức là chia ra mỗi bạn là được 1 triệu Và nếu các bạn vượt qua được câu số 6 Phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng Và kể đến câu số 6 Các bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp Đó là hỏi ý kiến hai chú nhà báo ở bên ngoài kia Và ừ. cũng kể đến thời điểm này Thì hai nhà báo sẽ ngừng kết nối với trường quay Các chú sẽ không biết chuyện gì diễn ra trong này nữa Cho đến khi các con có ý định nhớ lại đúng ý chưa dạ. và các con còn nguyên cả bốn quyền trợ giúp các con sẵn sàng đến với câu số 6 chưa rồi dạ. xin mời câu hỏi số 6 ai là tác giả tập thơ góc sân và quảng trời cái này tớ biết à đã cười rồi cứ bình tĩnh phạm hổ phạm hổ trần đăng khoa tô hoài hay là võ quảng xin mời hai bạn con chọn đáp án b trần đăng khoa đáp án b nhà con Khoa. có cả một tập thơ đấy rồi ạ con nhớ nhất bài nào? Vàng ơi Vàng ơi à, Có vẻ con cũng là một người ờ, yêu thích động vật đúng không? Đọc bài đấy thì hơi xúc động một chút Vâng Vâng Và quan trọng nhất là con đã chọn phương án B Và đây là phương án hoàn toàn chính xác Chúc mừng hai con Và các con biết tập thơ này ra đời năm bao nhiêu không? Con không đọc. Bác không... từ năm 1968. Wow. Bác Trần Đăng Khoa lúc đấy mới chỉ có 10 tuổi, tức là còn wow. nhỏ hơn các con bây giờ một tuổi. Hai bạn thân mến, như vậy là các bạn đã vượt qua được mốc câu hỏi số 6. Phần thưởng hiện tại của hai bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Và các bạn còn nguyên cả bốn quyền trợ giúp. Các bạn đã sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. ở nước ta pháp luật hiện hành quy định trẻ em là người dưới bao nhiêu tuổi 18 tuổi 16 tuổi 17 tuổi 18 tuổi hay là 20 tuổi con dạ, thì con... con chọn quyền 50 50 chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác rồi còn 16 và 20 con thì thì không nghĩ ngợi gì nữa thì con sẽ chọn đáp án A 16 tuổi Đáp án A 16 tuổi Vâng, luật trẻ em năm 2016 đã quy định người dưới tuổi nào đấy thì sẽ là trẻ em Và sau khi sử dụng quyền trợ giúp 50-50 chỉ còn lại 20 tuổi và 16 tuổi Trong đó phương án 20 tuổi con nói là hơi sai sai Tức là nó cũng chưa hẳn là sai đúng không? Vâng và đáp án của câu hỏi này sẽ có số ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai là triệu phú. Và vừa rồi hai người chơi của chúng tôi đã quyết định sử dụng quyền trợ giúp 50-50 và sau đó đã chọn phương án A là dưới 16 tuổi. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng hai con. Để chú thông tin thêm với hai con, đó là luật trẻ năm 2016 đã quy định là những người dưới 16 tuổi được gọi là trẻ em các con nhớ nhá vâng. thưa quý vị như vậy là người chơi của chúng tôi đã vượt qua mốc số 7 hiện nay phần thưởng đang là 6 triệu đồng nếu vượt qua mốc số 8 phần thưởng sẽ tăng lên là 10 triệu đồng và hai bạn chỉ còn 3 quyền trợ giúp thôi hai bạn sẵn sàng đến với câu số 8 chưa con sẵn sàng và con sẽ cố gắng giữ gìn ba cái quyền trợ giúp này và con sẵn sàng rồi đúng không vâng được, chú sẽ giúp con trong việc đấy bằng cách là sẽ mời câu hỏi số 8 ngay sau đây. Xin mời câu hỏi số 8. Châu lục nào hiện có số dân đông nhất thế giới? Châu Phi, châu Mỹ, châu Á hay là châu Âu? Châu Á, con? Châu Á. châu Á. Châu Á. Ừ. Châu Á. Ờ, rất tự tin. Châu Á là châu lớn nhất thế giới nên cũng phải có số dân đông nhất thế giới chứ. Ờ, còn có cả Trung Quốc nữa nước nước Nga và nước Nga cũng là nước nước to nhất thế giới còn rồi. Trung Quốc thì có số dân đông nhất thế giới hai bọn con quyết định rồi hai bọn con quyết định rồi rồi nghe căng thẳng đấy hai bọn con quyết định rồi con chọn đáp án C châu Á đáp án C châu Á đáp án này hoàn toàn chính xác <laughs> Các con có biết là chỉ riêng hai nước là Trung Quốc và Ấn Độ chiếm tới 1 phần 3 số dân trên toàn thế giới không? Wow. Bởi vì là hai nước đấy đều trên 1 tỷ dân cả, có nước còn chuẩn bị ngấp nghé đến tầm 2 tỷ dân rồi mà toàn địa cầu này của chúng ta loanh quanh đâu khoảng hơn 7 tỷ người. Rồi, hai người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 8. Phần thưởng hiện nay đang là 10 triệu đồng, chia đôi mỗi bạn được 5 triệu. À, khi vượt qua được mốc số 9, các bạn sẽ tăng phần thưởng lên là 14 triệu đồng và các bạn vẫn bảo toàn được ba quyền trợ giúp. Các bạn đã sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? ạ? Sẵn vâng. sàng rồi ạ. Sẵn sàng rồi ạ, vâng. Xin mời câu hỏi số 9. Mộc Nhĩ còn có tên gọi khác là gì? Tớ biết. Tớ biết à. Nấm gấu, nấm hổ, nấm báo hay là nấm mèo? Nấm mèo. Thế à? Ờ. Kinh không? Ờ, ngay, tớ biết. Ngay khi chú đọc câu hỏi xong rồi chứ chưa có phương án trả lời thì bạn đức minh đã nói là tớ biết nấm mèo nhá ừ. thì bởi vì tôi, tôi thấy nó giống hơi giống mấy cái kiểu mấy cái tai mèo ấy ừ. ừ. Là ờ, hai bọn con quyết định rồi ừ lại hai bọn con quyết định rồi vâng đáp án của con là đáp án d nấm mèo ạ đáp án d nấm mèo tại sao không phải là nấm gấu hay là nấm hổ hay nấm báo hổ báo cũng thuộc họ mèo vâng. nên là nếu giả sử như là cái mộc nhĩ to thì nó cũng giống tai hổ hoặc tai báo mộc nhĩ to với mộc nhĩ bé thì nó cũng thuộc loại mộc nhĩ thôi ờ. à. và mộc nhĩ còn có tên gọi khác là nấm mèo nên là mặc dù mộc nhĩ to thì ừ. cũng được gọi là nấm mèo to lập luận rất chắc chắn chính vì vậy phương án D của con chọn là phương án hoàn toàn chính xác chúc mừng con à. Và bây giờ các bạn đã vượt qua được mốc số 9 Phần thưởng hiện tại mà hai bạn có được là 14 triệu đồng Và nếu vượt qua được mốc số 10 Phần thưởng sẽ tăng lên là 22 triệu đồng Và điều đặc biệt là hai bạn vẫn còn nguyên cả ba quyền trợ giúp Hai bạn sẵn sàng đến với câu số 10 chưa? Dạ Rồi ạ Vâng Xin mời câu hỏi số 10 Các loại tiền giấy hiện đang lưu hành của Israel được in chữ nổi để làm gì? chống làm giả hỗ trợ người khiếm thị dễ cầm nắm hay là tránh bị nhàu nát mời hai bạn mở con thì con không hiểu gì mấy về Israel Israel đấy ạ ừ. nên là bọn Đến con đã có người khiếm thị á ừ tớ nghĩ thế tiền cũng chữ nổi tránh bị nhiều nát thì nó cũng vẫn chỉ bị nhiều nát thôi ừ. dễ cầm nắm thì... tiền với Việt Nam vẫn dễ cầm nắm mà thì tiền như thế nào vẫn sẽ cầm nắm ừ. chống làm giả thì làm có mấy cái cách khác mà nên là con nghĩ là đáp án của con là đáp án b đáp án b thế hợp lý không ờ, dễ cầm nắm thì dạ. việt nam vẫn thế mà ừ rất tự tin lý luận rất sắc sảo anh ấy cho rằng là đã làm giả thì kể cả nổi hay chìm đều làm giả được còn đã nhào nát thì nổi hay chìm cũng nhào nát được còn tiền thì đương nhiên là phải cầm chặt rồi chứ làm gì có chuyện là để tiện cho cầm nắm và với suy luận rất sắc sảo đó cộng với việc là anh ta biết được rằng là chữ nổi là để hỗ trợ người khiếm thị đã chọn phương án B và đương nhiên rồi phương án B này là phương án hoàn toàn chính xác chúc mừng anh con bên trái Không phải tim bên phải Ơ sao tối này Chú phải nói rằng là không có nhiều uh, người chơi thông thường Có thể đến được mốc 10 Và lại còn đến 3 quyền trợ giúp chưa sử dụng Và phần thưởng hiện nay của các con là 22 triệu Và đương nhiên rồi Chú sẽ làm một việc Mà chắc các con cũng hay thấy chú làm ở trên uh, chương trình Ai là triệu phú À, tuyên tỉnh con đã bớt uh, hụt hẫng chưa? Ờ, bớt được uh, 1 phần 3 2 phần 5 2 phần 5 tức là khoảng 40 phần trăm Vâng Vâng à, Đây tấm séc này chắc chắn sẽ thuộc về các con Nó có thể bị thay thế bởi một tấm séc mệnh giá cao hơn Hoặc là tấm này Vâng Rồi Quý vị thân mến như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu hỏi số 10, một mốc quan trọng của chương trình và phần thưởng hiện nay đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng sẽ tăng lên là 30 triệu đồng và hai bạn còn nguyên ba quyền trợ giúp. Rất thuận lợi. Các bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Con dạ. sẵn sàng rồi. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 11. Quốc gia châu Phi nào được mệnh danh là lục địa thứ 8? Nigeria, Senegal, Madagascar hay là Gambia? Lớp 5 bọn mình mới học được tổng quát châu Phi chứ đâu có cụ thể vào quốc gia nào đâu Đó, tớ không có biết đâu ừ. Không biết thì sao tớ biết nói Ừ Bọn con quyết định rồi Quyền trợ giúp nhá Ừ, nhưng quyền trợ giúp nào mới được Quyền trợ giúp từ các nhà thông thái ạ Con sẽ sử dụng quyền trợ giúp từ các nhà thông thái Vâng, con sẽ sử dụng quyền trợ giúp từ các nhà thông thái Ok, Và thưa quý vị, chúng tôi xin phép được kết nối cùng với các nhà thông thái. Xin mời. Xin chào hai anh ạ. Xin chào, chào anh. Chào. Các anh có chờ lâu quá không ạ? <laughs> Chờ lâu lắm rồi đấy, chứng tỏ là các con đã đi được rất xa đúng không? Câu ngâm 11 ạ. 11 ạ. Ôi, siêu quá, giỏi quá. và vâng. siêu. Và hai bạn đang gặp một chút khó khăn nên muốn nhờ sự trợ giúp của hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Vâng ạ, và các nhà thông thái cùng với các người chơi của chúng tôi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Bọn cháu Mời các Quốc gia châu Phi nào được mệnh danh là lục địa thứ 8? A. Nigeria B. Senegal C. Madagascar Và D là Gambia Nếu chú không nhầm thì đấy là đáp án C Bởi vì đấy là một ờ, một hòn đảo, một quốc đảo Con chọn đáp án C cho chú con đáp án của con là đáp án C ừ. Madagascar ừ. chú phải chờ hết giờ rồi như vậy là với sự trợ giúp của chú Trương Anh Ngọc thì đáp án của con là C Madagascar C Madagascar con thấy cái cái lục địa thứ 8 này hơi quen quen Tớ không quen tí nào Lạ thì có hoàn toàn chính xác chúc mừng à, các con à, chú giỏi thế wow chú giỏi thế chúng tôi sẽ phải được kết nối lại với các nhà thông thái ạ vâng xin chào hai anh ạ các xin con chào quá, các chúc con mừng con đã được à, ba mươi triệu 30 triệu con cảm ơn các chú và con anh... công nhận là là kế tài của chú Trương Anh Ngọc thì thật sự là không đáng để coi thường à. thực ra là mình có thể dùng một câu khác là rất đáng ngưỡng mộ vâng <laughs> cảm ơn các nhà thông thái ạ sau đây chú lại được ghi một tấm xét 30 triệu đây tấm xét của các con quý vị thân mến người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 11 phần thưởng hiện nay của hai bạn ấy đang là 30 triệu đồng và nếu vượt qua câu hỏi số 12 phần thưởng sẽ tăng lên là 40 triệu đồng hai bạn còn hai quyền trợ giúp nữa đó là gọi điện thoại cho thầy cô giáo hoặc là hỏi ý kiến của người thân đang ngồi trên khán đài xin mời câu hỏi số 12 con vật nào không có trong chuyện nôm dân gian khuyết danh lục xúc tranh công dê trâu gà hay là bò cái chuyện lục xúc tranh công này là cái chuyện gì ấy nhở Là ra là cầm rồi Nếu các con cảm thấy chưa chắc chắn thì các con có thể sử dụng các quyền trợ giúp vì đây là một mốc khá quan trọng nếu như các con trả lời sai thì mức tiền của con sẽ về mức 22 triệu đồng trong khi các con vẫn còn hai quyền trợ giúp lục là 6 con súc là những cái con vật như là gia súc như là dê trâu bò mà gà là một cái loại gia cầm ấy thì ý kiến của chú vừa nãy cũng hay đấy nhưng mà nhưng mà bọn cháu không cần quyền trợ giúp nào và đã chọn được phương án là C gà C gà Lời nói của chú vừa rồi cũng hay đấy Nhưng mà cháu không cần quyền trợ giúp nào Thở, tôi đau lòng quá Không sao Nhưng mà đến với chương trình này thì các con vẫn là người quyết định toàn bộ Vì các con mới là người chơi lục xúc tranh công và một pha suy luận rất là sắc sảo như là quyết đoán đến từ Đức Minh và câu trả lời đúng sẽ có 6 ít phút nữa <laughs> Chú Long con đau tim Con dốc đi ra ngoài Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai là Triệu Phú. Chúng tôi đang ở câu số 12, hai người chơi của chúng tôi đã rất quyết đoán. Sau khi suy luận lục xúc, xúc ở đây là gia súc, không phải gia cầm nên gà đã bị cho ra ngoài. Các bạn đã chọn phương án gà là không phải có tên trong lục xúc tranh công. Và sáu con vật đấy bao gồm những con vật sau. Ngựa, trâu, dê, chó lợn và con cuối cùng là con gà một con không có tên ở trong đó là con bò chính xác phương án đúng của câu này là phương án D bò mới là phương án chính xác <laughs> rồi ôi tại sao người dẫn chương trình đã nhắc rằng có thể mình gọi điện cho thầy cô thầy cô có thể biết hoặc là hỏi ý kiến của bà và mẹ trên khán đài Bà và mẹ cũng có thể biết câu chuyện này Cảm xúc của hai bạn bây giờ như thế nào? Ừ, bình thường thôi ạ à. Con vẫn thấy bình thường ạ à. Con cảm thấy bình thường Cũng đúng thôi quý vị ạ Mệnh giá tiền này với người lớn thì có cảm xúc thôi Còn với các con thì đơn giản là một cuộc chơi Và các con rất quyết đoán Không cần phải tính toán gì cả và chúng tôi ờ, xin mời cả bốn người cùng ra phía trước để tôi trao giải. Đây ạ, xin thay mặt chương trình xin gửi tặng uh, cho hai con một tấm séc và xin nhờ các bậc phụ huynh sẽ đại diện nhận hộ ạ. Vâng. Và... Chúng ta dành một tràng pháo tay để à, chúc mừng cho hai bạn Đức Minh và Khánh Thi. Chia tay hai bạn nhỏ Đức Minh và Khánh Thi, một phong cách chơi rất quyết đoán và vẫn mang đầy đủ vẻ ngây thơ của trẻ em. Chúng ta sẽ đến với hai bạn nhỏ nhưng hai bạn này lớn hơn một chút đó là bạn Như Khôi và bạn Thùy Dương. Con xin được giới thiệu con là Nguyễn Như Khôi, con hiện đang là lớp 9 và học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Hoàng Thùy Dương, năm nay con 14 tuổi và con đến từ Hà Nội. Rất mong quý vị khán giả sẽ cổ vũ cho con cũng như người bạn đồng hành để chúng con có thể chiến thắng ạ. Hai người chơi này chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị đây và chúng tôi xin mời hai bạn lên trên ghế nóng. Mời hai bạn. hai bạn Như Khôi và Thủy Dương thân mến. Chú Dũng đọc ờ, phần giới thiệu về hai bạn, chú Dũng cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ. Dạ. Bạn Như Khôi thì là vừa là MC lại có cả tài ca hát. Dạ vâng Rồi ạ. bạn Thùy Dương thì là múa con cũng đoạt giải nhất thành phố rồi đúng không nhỉ? Dạ vâng ạ. Và cờ vua thì con đoạt giải nhiều. À, con thì con chơi có thể chơi cả cờ tướng và cờ vua nhưng mà con chơi cờ tướng tốt hơn ạ. Còn Như Khôi, dạ. con là có thể hát và cả dẫn chương trình nữa. Dạ vâng ạ. Hình như là con còn là chủ tịch của hội đồng chém thành phố Hà Nội ạ. Ờ, để cho nó đỡ căng thẳng thì có khi ờ, con làm một vài câu hát đi nhỉ chú chú Dũng ờ, dẫn chương trình với trẻ em là đầu tiên dẫn với trẻ em nên là chú cũng hơi căng thẳng. Xin phép chú là con hát một đoạn uh, cô đôi thượng ngàn uh, dòng thể loại là chầu văn tại vì chầu là văn. Uh, bài hát này cũng đã đưa con được giải vàng tại Philippines ạ. Uầy. Dạ. Thế cơ. Xin mời Như Khôi trên rừng tùng gió rụng bát ngát trên đỉnh phù vân gió chắp treo leo kia dòng sông thương nước chảy trong veo ý à, ơi à ơi à dạ ơi cảm ơn ạ tuyệt vời và hôm nay thì à, các con sẽ đến chơi cùng với chương trình là những người thân trong gia đình hãy giới thiệu về người thân trong gia đình ờ, với ờ, chú. Hôm nay người bạn đồng hành đi cùng với con là anh của con ạ. Anh của con. Vâng, xin chào anh của Thùy Dương ạ. Còn ờ, của Như Khôi thì sao? Dạ thưa chú đi cùng con ngày hôm nay thì có mẹ con, mẹ con là nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc ạ. Vâng. Vâng xin chào mẹ của bạn Như Khôi và anh của bạn Thùy Dương. Tôi là nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc, chủ tịch câu lạc bộ sân khấu Lệ Ngọc. Ờ, chào chú Dũng và cũng như là toàn thể khán giả đang xem chương trình hay là Triệu Phú trên truyền hình. À, cháu, cháu xin tự giới thiệu một chút, cháu là Hoàng Long, à, đang là sinh viên năm ba của Đại học Thương mại. Hôm nay thì cháu đến ờ, đây để đồng hành và hỗ trợ cho em gái của cháu là em Dương. Đằng sau lưng các em là hậu phương hết sức vững chắc rồi, các em có thể yên tâm. Hai bạn thân mến, sau đây chú Dũng sẽ giới thiệu qua với hai bạn về luật chơi của chương trình. Dạ. Chúng ta sẽ có tất cả là 15 câu hỏi. Dạ. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Dạ. Đây là ba mốc mà chương trình luôn mong muốn những người chơi của chúng ta vượt qua. Các bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50 50. Gọi điện thoại cho các thầy cô giáo. Hỏi ý kiến của người nhà ở trên khán đài. Và kể từ câu số 6, hai bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Và ngày hôm nay chúng ta có sự góp mặt của hai nhà thông thái là nhà báo Ngô Bá Lục và nhà báo Trương Anh Ngọc. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào hai nhà thông thái ạ. Xin chào mọi người. Xin chào Đinh Tiến Dũng, xin chào à, bạn Thùy Dương và chào Như Khôi. Thực ra là ở cái tuổi của của bọn cháu ấy thì chú với cả chú Lục là tổ lắm, chả biết gì đâu. Chỉ có đi chăn bò ngượng lắm. Nói chung là rất là ngượng và không bao giờ dám gọi như là xuất à, hiện uh, trước đám đông. Xuất hiện trước đám đông rồi nói cái gì đấy. Nếu mà các cháu còn làm được cái điều đấy thì công nhận là chú chú rất là phục. Chú không nghĩ là mọi chuyện quá khó đối với cháu thì khi nào thật khó thì hãy dùng hãy gọi đến các chú nhá. Dạ. Rồi, vâng. Cảm ơn chú Thông Thái. Vâng. Bây giờ còn hai bạn, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng ạ. Thưa quý vị, khi những người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Ký hiệu WC thường được gắn trước cửa phòng nào? <laughs> phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ hay là phòng khách? Dạ vâng, lựa chọn cuối cùng của ờ, hai chúng cháu là B, phòng vệ sinh ạ. B, phòng vệ sinh, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng hai bạn. Như vậy là xong câu đầu tiên. Xin mời câu hỏi thứ hai. Từ Nhật trong Nhật thực có nghĩa Hán Việt là gì? Mặt trời, sao hỏa, trái đất hay là mặt trăng? Mặt trời. Mặt trời. Vâng. Và đáp án của các cháu là Đáp án cuối cùng của chúng cháu là A. Mặt trời ạ À, mặt trời Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng hai bạn dạ. Xin mời câu hỏi thứ ba Mùa nào sau đây thường được gọi là mùa khai trường ở nước ta? Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay là mùa đông? Em đã từng nghe một cái bài hát là mùa thu ngày khai trường ấy ạ. Ừ, đúng rồi, thì làm gì có bài nào mùa đông ngày khai trường đúng không? vâng. ờ, anh lại tiếp tục để em trả lời được câu hỏi này xin vâng. mời em vâng và đáp án cuối cùng của bọn cháu là c mùa thu ạ c hoàn toàn chính xác xin chúc mừng các cháu xin mời câu hỏi thứ tư đâu không phải là một siêu anh hùng hư cấu trong phim truyện tranh người nhện người rơi người sắt hay là người rừng à, câu trả lời cuối cùng của bọn cháu là D, người rừng. D, người rừng. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng hai bạn. Xin mời câu hỏi thứ năm. Trước đây, người ta thường dùng từ gì để chỉ những đứa trẻ chăn trâu? Mục tiêu, mục lục, mục đồng hay là mục đích? Theo anh là mục đồng, tại vì nó là đồng ruộng. Em có đồng ý không? Có ạ à, cháu xin phép được chọn là C mục đồng C mục đồng và phương án C là một phương án chính xác chúc mừng hai cháu Hai bạn thân mến, như vậy là rất nhanh chúng ta đã đi qua năm câu hỏi đầu tiên. Và bắt đầu kể từ câu 6 trở đi thì các bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi tiếng các nhà thông thái. Và cũng từ thời điểm này thì các nhà thông thái ngừng kết nối với trường quay. Đã. Dạ. Hai người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện tại bây giờ là 2 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Đã. Dạ. Và các bạn còn nguyên cả bốn quyền trợ giúp. Các bạn đã sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Sẵn sàng ạ. Dạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6 cùng rửa tay xoa xoa xoa đều là câu hát trong ca khúc nào sau đây? Covid Đánh giặc Corona Việt Nam ơi đánh bay Covid Sẽ chiến thắng Hay là Covid Mời hai bạn Câu này thì Cho em, em trả lời em còn nhớ ai là người hát cái ca khúc này cơ vâng? ai là người hát em anh nhớ cũng thế rõ là eric hát eric. đúng vậy vâng. và câu trả lời của hai bạn là dạ câu trả lời của cháu là d gen Covid. ạ d gen Covid. hoàn toàn chính xác chúc mừng hai bạn Và như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 6 phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng và nếu vượt qua mốc số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Các bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Các bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Dạ, sẵn sàng. sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Điểm cao nhất trong thang điểm của chứng chỉ IELTS là bao nhiêu? 8,5 9 9,5 hay là 10? Xin mời hai bạn Thực sự là cháu không biết câu trả lời là bao nhiêu ừ. ờ, Cháu xin phép được uh, kết nối ờ, với thầy giáo ạ Em em biết, em biết câu này à. Cái em em thì chỉ em đã đọc qua nhiều sách IELTS rồi và nó chỉ có đến 9 chấm thôi, không có 9 chấm nào, không okay. có 10 chấm đâu ạ. Một là các cháu có thể lựa chọn luôn, tự tin theo phương án mà các cháu đã định. Và nếu đúng, chúng ta sẽ tiếp tục các bước khác và tiết kiệm được bốn quyền trợ giúp. Hai nếu để cẩn thận gọi điện cho thầy cô giáo hay là hỏi ý kiến của bố mẹ hay là uh, sẽ sử dụng quyền trợ giúp 50 50 hoặc là hỏi các nhà thông thái tùy ừ, cháu xin phép được sử dụng quyền trợ giúp em tự tin mà <laughs> à. thế uh, em trả lời nhá tất nhiên là đây là câu trả lời chung của cả hai hai bạn ừ, câu trả lời cuối cùng của cháu là B 9 chấm ạ B 9 chấm và với lựa chọn của Thùy Dương một cách rất là tự tin, phương án B9 là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Chúc mừng các bạn. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc số 7. Phần thưởng hiện nay bây giờ đang là 6 triệu đồng và nếu vượt qua mốc số 8, phần thưởng sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Các bạn còn nguyên cả bốn quyền trợ giúp. Các bạn đã sẵn sàng với câu số 8 chưa? Sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Trong chuyện cổ tích Cô bé bán diêm ở lần quẹt thứ tư cô bé đã nhìn thấy ai? Người mẹ, người ông, người bà hay là người cha? Xin mời các bạn. Câu này chắc anh cũng biết đúng không? Em biết mà hả đúng không thế bây giờ túm lại là ai biết chú biết à <laughs> nào hai bạn các bạn có thể lựa chọn đọc chuyện câu về bán diêm thì chỉ thấy người bà chứ chưa thấy người mẹ ông cha nào đâu ạ và quyết định của các cháu là gì để em quyết định đi bài này vừa học vừa rất đáng um, và quyết định cuối cùng của chúng cháu là c người bà ạ C. Người bà que diêm thứ tư bùng cháy ánh lửa xanh tỏa ra trong vầng sáng tuyệt vời ấy hình ảnh của người bà đã hiện ra xin chúc mừng hai bạn phương án c là phương án chính xác Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 8, phần thưởng hiện nay của hai bạn đang là 10 triệu đồng. Vâng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Và điều tuyệt vời nữa là các bạn vẫn chưa sử dụng bất kỳ một quyền trợ giúp nào, các bạn còn nguyên cả bốn quyền trợ giúp. Dạ vâng. Các bạn sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? Sẵn sàng ạ. ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Quốc gia nào sau đây có quốc kỳ không phải hình tứ giác? Nigeria, Bhutan, Nepal, hay là Ecuador mời hai bạn à. chú nghĩ là dù mình là người rất tiết kiệm nhưng có lẽ đã đến lúc các cháu phải sử dụng một trong bốn quyền trợ giúp vâng ờ, cháu xin phép được uh, kết nối với các nhà thông thái ạ kết nối với các nhà thông thái vâng chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ có vâng. chúng tôi đây vâng xin, xin dạ. chào hai anh ạ câu bao nhiêu rồi hả Khôi ơi? Vâng, rất xuất sắc Dạ, câu uh, hiện tại nó là câu 9 ạ Câu 9, vâng, dạ, cũng rất xuất sắc rồi Các anh uh, đã sẵn sàng để trợ giúp hai bạn chưa? Sẵn sàng rồi Vâng ạ, các nhà thông thái và các người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời 30 giây, bắt đầu Ờ, thưa chú, quốc gia nào sau đây có quốc kỳ không phải hình tứ giác A. Nigeria B. Bhutan C. Nepal D. là Ecuador Chú ơi còn 20 giây thôi chú ơi Hoặc là Bhutan hoặc là Nepal uhm. Cháu chọn cho chú phương án B Bhutan đi Vâng cảm ơn uh, hai nhà báo ạ Dạ Vâng một uh, phần uh, trợ giúp tương đối lạnh lùng <laughs> vâng ừ, không biết là quốc gia nào đây cháu chọn cho chú uh, Bhutan đi mà chú cũng không uh, giải thích là tại sao cháu, cũng nghĩ vậy hay sử dụng quyền 50 50 không theo anh nghĩ là chúng ta không nên sử dụng 50 50 vì bây giờ chúng ta vẫn đang phân vân um, giờ cháu ờ, xin phép được ừ, sử dụng quyền trợ giúp uh, tại ờ, người thân tại trường quay ạ hỏi ý kiến người thân tại trường quay vâng. uh, chúng tôi uh, xin phép được hỏi ý kiến của mẹ bạn Như Khôi và của anh bạn Thủy Dương. Nói chung là tôi vừa đi uh, Bhutan về. Vâng. Nhưng mà tôi tôi và anh của cháu đều quyết định là Nepal. Ờ à, bố em là một người ờ, rất rất là am hiểu về địa lý cho nên là hồi trước bố em có một cái atlas dán ở trên tường. Chắc em Dương còn nhỏ quá không nhớ nhưng mà em chắc chắn là đáp án là Nepal. Quốc kỳ của nó là hai hình tam giác xếp bên nhau. Thế uh, sau khi anh của bạn Dương đã chọn thì cháu lại tiếp tục cho bạn Dương trả lời câu hỏi này ạ? Ờ, à, vâng à, lại một lần nữa bạn à, lại nhường cho bạn gái quyết định và vâng. thế à? ờ, anh không biết em chọn đi khó <laughs> ờ, anh lại cho em chọn Vâng và quyết định cuối cùng của cháu là C. Nepal ạ C. Nepal Và câu trả lời này hoàn toàn chính xác Xin chúc mừng các bạn Nhà Thái sai Vâng Thanh Long là anh trai của Thủy Dương đã đúng. Nó lá cờ này là gồm hai hình tam giác chồng lên nhau. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc số 9. Phần thưởng hiện tại của hai bạn đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua mốc số 10, phần thưởng sẽ tăng lên là 22 triệu đồng. Các bạn ấy còn hai quyền trợ giúp. Các bạn đã sẵn sàng đến với câu số 10 chưa? Sẵn sàng ạ. Dạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 10. Ai được coi là trạng nguyên trẻ nhất lịch sử khoa bảng Việt Nam? Lê Văn Hưu Nguyễn Hiền Lương Thế Vinh hay là Mạc Đĩnh Chi Xin mời hai bạn Thùy Dương thì cười Như Khôi thì bặm môi Có thể ờ, cháu xin phép được uh, sử dụng uh, phương án loại trừ 50-50 50-50 Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác thì còn hai phương án B là Nguyễn Hiền hay là D là Mạc Đĩnh Chi Vâng Vâng Cháu xin phép được chọn B Nguyễn Hiền Từ từ Vâng Nhưng mà Không từ từ được rồi Phải nói là Rất quyết đoán Có vẻ như là Khôi muốn uh, tiết kiệm một phương án trợ giúp kết quả của câu trả lời này sẽ có sau ít phút nữa Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi đã sau khi ờ, lựa chọn phương án 50-50 đã loại bỏ được hai phương án và sau đó thì khi bị loại bỏ khỏi phương án 50-50 bạn chọn phương án B Nguyễn Hiền và B là một phương án chính xác. Chúc mừng hai bạn. Rất tuyệt vời. Và các cháu đã vượt qua được câu số 10 và chú được làm một công việc yêu thích đó là ghi một tấm xét nó thuộc về các cháu 22 triệu đồng chú sẽ để đây như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc số 10 phần thưởng hiện tại của hai bạn đang là 22 triệu đồng và nếu vượt qua câu số 11 phần thưởng sẽ tăng lên là 30 triệu đồng và các bạn chỉ còn một quyền trợ giúp đó là gọi điện thoại cho các thầy cô giáo các bạn sẵn sàng đến với câu số 11 chưa ạ À, cháu sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 11. Địa danh Nam, Địa danh Nam Sương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Sương của Nguyễn Dữ nay thuộc tỉnh thành nào? Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương hay là Nam Định? Cái này anh học rồi đúng không? Anh vừa học đầu năm nhưng à, trong à, giáo viên dạy chỉ nói là Nam xương là... Anh nhớ rồi Cháu uh, xin phép được chọn A Hà Nam A Hà Nam có thể từ nam ở trong chữ nam xương đã gọi là làm cháu nghĩ đến Hà Nam trong khi ở đây cũng có Nam Định cũng có từ Nam ở trong tên Nam Định em lại nghiêng về cái phần Nam Định Nam Dương nay thuộc huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam xin chúc mừng hai bạn Đấy. Một phần thi rất kịch tính và quyết đoán. 30 triệu dành cho hai bạn. Tôi lại đế tiếp. Như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc số 11. Phần thưởng hiện nay đang là 30 triệu đồng. Và nếu vượt qua mốc số 12, phần thưởng sẽ tăng lên là 40 triệu đồng. Và các bạn ấy còn một quyền trợ giúp, đó là gọi điện thoại cho các thầy cô giáo. Các bạn đã sẵn sàng đến với câu số 12 chưa Dạ, sẵn sàng. Rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 12. Tỷ lệ vàng áp dụng trong kiến trúc nghệ thuật và hội họa được ký hiệu bằng chữ cái Hy Lạp nào? Kappa, Sigma, Zeta hay là Phi? Xin mời hai bạn. Cái này cháu có nghe rồi. Em nghe nó giống cái gì? Em có thể gợi ý cho anh được không? Anh chắc chắn với em là không phải Sigma, không phải Zeta. Nhưng anh đang phân vân giữa Kappa và Phi vậy cháu xin phép chọn D phi chọn D phi tỷ lệ vàng là quy ước gần bằng 1,618 và với niềm tin rằng tỷ lệ này sẽ đem lại vẻ đẹp cho tất cả những sáng tạo kiến trúc hội họa thậm chí là đong đếm vẻ đẹp nhan sắc con người đều nói đến tỷ lệ vàng và nó được ký hiệu bằng chữ cái Hy Lạp là chữ Phi. Xin chúc mừng hai bạn. Vâng, phải nói là hai bạn thi đấu rất xuất sắc. Các bạn phân vân cứ lọc dần lọc dần và các bạn chọn ra đáp án một cách lạnh lùng và đáp án đấy đúng. Đã. Dạ. À, hiện nay thì các bạn đã lên đến mức 40 triệu đồng và tôi à, lại được gửi tặng các bạn một tấm xét và vâng, 40 triệu. Tấm xét này thuộc về các bạn và tôi đã đặt ở đây. Dạ vâng ạ. Vâng. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 12, phần thưởng bây giờ đang là 40 triệu đồng. Rất xuất sắc và nếu vượt qua mốc câu hỏi số 13, phần thưởng sẽ tăng lên là 60 triệu đồng và các bạn còn một quyền trợ giúp đó là gọi điện thoại cho các thầy cô giáo. Các bạn sẵn sàng đến với câu số 13 chưa? Sẵn sàng chứ. Vâng ạ. À. Sẵn sàng ạ. Xin mời câu hỏi số 13. Chất liệu nào không dùng để chế tác nhạc cụ trong phường bát âm cổ truyền ở nước ta? Đất, vỏ bầu, ngà hay là tơ? Xin mời hai bạn. Cháu chắc chắn câu này là A đất Tại vì uh, vỏ bầu cháu cũng đã từng nghe qua Ngà thì nó có thể là những cái mảnh để trang trí dụng cụ Ví dụ như đàn bầu Và cũng như là một công cụ hỗ trợ để tiếng đàn bầu có thể vang lên Còn tơ thì thường nó sẽ là những cái ờ, dây đàn Ví dụ như dây đàn bầu Thì ờ, chặn đất Đất nhá Phương án cuối cùng của cháu Theo bạn Dương là A Đất Đấy là phương án cuối cùng của cháu ạ Vâng. Phương án cuối cùng của cháu nhưng mà lại theo bạn Dương. Vâng. Phường Bát Âm gồm thạch, các nhà khí chế tác từ đá, kim là từ sắt, mộc là từ gỗ, trúc là cây trúc, bào là vỏ cây bầu, ti là dây tơ. Còn một thành phần nữa đó chính là thổ tức là đất và phương án trả lời đúng trong câu hỏi này là C ngà chứ không phải là A hay là D như là các cháu đã tính nên đây là một câu khó nhưng đúng thôi câu 13 mà không thể nào câu 13 lại là một câu dễ được chú sẽ phải giữ lại một tấm xét hai tấm xét chú xin phép cầm lại <laughs> còn 22 triệu là phần thưởng của các con và chú lại lưu ý một lần nữa đừng đưa phần thưởng này vào quỹ tiền mừng tuổi <laughs> và, và đúng lúc này thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng đã vang lên đồng nghĩa với việc là chương trình ngày hôm nay của chúng ta một chương trình rất đặc biệt là người chơi toàn là các bạn thiếu nhi của chúng ta đến đây là phải khép lại rồi dạ vâng. và chúng tôi chỉ lưu ý quý vị là hãy cùng nhau góp sức để vượt qua dịch covid hãy thực hiện tốt thông điệp 5 k còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại